Xin chào tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi live stream buổi chiều hôm nay. À, ờ, có, có lẽ chúng ta quan sát về thị trường chung trong buổi chiều hôm nay thì chúng ta thấy là đã có dấu hiệu tham gia của nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường. mày làm thế nào để biết rằng là thị trường ở giai đoạn này có thể tạo đáy hay là không hay là một cái xu hướng nào có thể tiếp diễn trong thời gian tới đặc biệt là trong từ nay đến cuối tuần thì uh, các bạn hãy đón xem video của Quang Dũng phát trực tiếp vào buổi chiều ngày hôm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch để trước khi chúng ta phân uh, phân tích về chia sẻ thị trường thì có lẽ các bạn đây là một cái biểu đồ về thị trường chung về chúng ta gọi là VN30 à, chúng ta có thể thêm một cái biểu đồ khác đó là VN Index để chúng ta có thể nhìn xem là thực hư mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào VN Index Ok và chúng ta cũng có thể quan sát chỉ số VN Index trong uh, phiên hôm nay uh, sự biến động của VN Index trong phiên hôm nay cũng gì ạ ở đầu phiên có lẽ là kéo lên do có thể chúng ta nghĩ rằng là uh, do tác động của chứng khoán Mỹ hôm qua tăng mạnh à, tuy nhiên thì cái điều này nó cũng không ờ, nhất không phải như vậy bởi vì chúng ta biết rằng là thị trường à, chúng ta có thể nó sẽ phản ánh rất nhiều các uh, biến động của thị trường chứng khoán Mỹ nhưng tuy nhiên thì những cái thông tin mà các bạn đọc được trên thông tiện uh, phương tiện thông tin đại chúng thì theo quan điểm của nhân của Dũng nó cũng chỉ là thông tin để giúp chúng ta gọi là giải trí thôi chẳng hạn đây là chúng ta đang nghe một cái câu chuyện đó là chuyên gia SSI ứng dụng doanh nghiệp à, à, có cái P trên E nhỏ và ờ, cho một cái chiến lược đầu tư dài hạn đây là một chuyên gia các bạn nhìn thấy là chuyên gia thì không biết là chuyên gia này phân tích như nào nhưng uh, phần cuối này thì Dũng nhìn thấy là chuyên gia đánh đang đánh giá là cổ phiếu HPG SSI và cổ phiếu bất động sản KDH thì theo các bạn nhé theo các bạn này tôi, uh, nếu bây giờ phân tích và đánh giá ba cổ phiếu này là uh, HPG SSI và KDH thì theo các bạn là những nhóm cổ phiếu này chưa cần phân tích gì à đây là cổ phiếu gì ạ à? HPG cổ phiếu này các bạn nghĩ rằng có nên đầu tư loại này không à, đầu tư dài hạn là đầu tư bao nhiêu lâu ạ à? 5 năm 10 năm 20 năm hay 100 năm thì chúng ta cũng biết rằng là thế thì ở đây đặc biệt là các bạn hôm qua học về gì ạ à? xu hướng dòng tiền nhá các bạn nào đã học về xu hướng dòng tiền hôm qua có thể comment chỗ số 6 đúng không ạ anh chị em nếu mà anh chị em học về khóa học xu hướng dòng tiền tối hôm qua comment số 6 sau đó nếu anh chị em nào mà thấy là mua được tham gia cổ phiếu để đầu tư dài hạn được thì anh comment gì ạ à, số 1 à, ờ, còn anh chị em nghĩ rằng là cái cổ phiếu này không thể đầu tư được này thì comment số 67 à, đấy chúng ta thấy à 61 là không đầu là là đầu tư được là nắm giữ dài hạn còn bây giờ 67 là chúng ta gọi là không đầu tư được không nắm giữ cổ phiếu này được trong thời điểm này thế đấy để chúng ta thấy rằng là xem là ai nghĩ là 67 ai nghĩ 61 ạ à? thế này chúng ta nói về chuyên gia nhá chưa nói về đúng hay sai ở đây cả đấy chúng ta đang nói về chuyên gia này đang nói thì theo anh chị em là nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu này trong một cái xu hướng là gì ạ à, giảm như này vậy chúng ta biết cần phải đơn giản là một cái xu hướng giảm này này một là tất cả là kéo lên này đây là những cái đợt kéo lên mà nó khối lượng tăng rất là mạnh này khối lượng tăng rất là mạnh này mà nó chả lên được mà bây giờ lao dốc để gãy tất cả các kênh hỗ trợ mình để đầu tư dài hạn thì đấy chúng ta mua bán đây là Dũng đang đọc báo nhá Dũng không Ờ, và phải là bóc phốt hay là cái gì cả mà các bạn hiểu đơn giản đây là sự thật mọi thứ đang diễn ra sự thật và mua cổ phiếu này với dựa trên những cái uh, xu hướng giảm như này vậy nếu xu hướng giảm ngày mai nó giảm tiếp thì sao tới đây nó giảm tiếp và giả sử đây nó đang từ 18 18 mà mà một ngày đẹp trời nó về đến khoảng độ dưới 10 sao nếu một ngày một ngày đẹp trời nó giảm đến giá 10 thì các bạn thấy là điều gì diễn ra 18 mà nó tiếp tục đi xuống này tiếp tục đi xuống vào trung bình giá xuống vậy trung bình ra xuống đây là câu chuyện của trung bình ra xuống này các bạn nhìn thấy trung bình ra xuống này đây cứ mua đầu tư dài hạn thỉnh thoảng nó có hồi cho đôi chút lại thỉnh thoảng hồi một chút tưởng rằng là mình kiếm được tiền đầu tiên là tưởng rằng hồi hồi chút sau đó mất hồi chút lại mất và hồi chút và thậm chí là nhiều nhà đầu tư đã gì ạ mua về đến lớn sau đó nó giảm rất mạnh trong khoảng một thời gian rất dài nó mới tích lũy nếu nó tích lũy thì nó phải mất khoảng thời gian một vài tháng đúng không một vài tháng trước khi đi lên thì đấy là cái mà chúng ta nhìn được sự thật để chúng ta nhìn thấy nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái cổ phiếu này á với giá thép thì thực ra nó cũng chưa thể lên được và thứ hai là cái cổ phiếu nó lên nó phải cần gì ạ à? tăng trưởng đúng không tăng trưởng cần phải lợi nhuận cần phải doanh thu chứ bây giờ chu kỳ nó đi xuống như này mà khuyến nghị chúng ta mua vào thì đấy các bạn nhìn thấy không ạ các bạn mua được các bạn trở về máng lợn đấy các bạn thấy không một số bạn như là máng lợn ở đây đấy, đấy. mua là chết mua là chết tôi đã tích quỹ đâu mà mua đấy câu chuyện thứ hai chúng ta sẽ nhìn đấy câu chuyện thứ hai là cổ phiếu SSI bây giờ câu chuyện cổ phiếu SSI nào thử phân tích xem là SSI nó tốt thì không thế vừa rồi người ta bảo là bây giờ các bạn nhé vừa rồi á vừa rồi các bạn mua cái quyền của SI là giá bao nhiêu ạ các bạn được mua quyền nhé các bạn là là là kiểu như là được sở hữu cổ phiếu mà được mua quyền các bạn mua giá bao nhiêu ạ theo các bạn vừa rồi các bạn được sở hữu quyền nhé quyền tức là quyền được mua cổ phiếu phải những người rất đặc biệt nắm giữ cổ phiếu thì bạn mới được mua quyền Vậy các bạn mua được giá bao nhiêu ạ? Đúng không? Các bạn giỏi thì bạn mua quyền được giá 15 đúng không? Vậy những anh chị em bỏ rất nhiều tiền ra mua quyền nhưng thực ra là giá nó đang nằm ở đây. Vậy các bạn thấy điều gì diễn ra? Các bạn thấy điều gì ạ? Đấy, các bạn thấy điều gì diễn ra? Cái cổ phiếu này các bạn biết là nếu cái cổ phiếu này này, các bạn nhìn này, có ai có nhớ cái câu chuyện mà của SI chưa ạ có ai có nhớ câu chuyện SI mà Dũng chia sẻ rất nhiều lần không ạ rất nhiều lần cái cổ phiếu dạng này rất nhiều lần rồi ạ giả sử cổ phiếu này nó có một cái kịch bản mà các bạn cần phải hiểu kịch bản đầu tiên đây là kịch bản rất là tích cực thì nó nằm đây chúng ta nhìn này bình thường là cổ phiếu SI đây biểu đồ tuần nhá chúng ta nhìn thấy điều gì chưa có anh xem phát hiện ra điều gì chưa có ai phát hiện ra điều gì không cái dạng cổ phiếu SI này anh chị em nào có phát hiện ra điều gì trong cổ phiếu SI này không nó lên bao nhiêu thì nó về bấy nhiêu ạ từ trước nay rồi nó lên bao nhiêu thì nó về bấy nhiêu nó lên bao nhiêu thì nó về đúng như bấy nhiêu chu kỳ của nó như đấy ạ cái trường hợp này nó hơi một chút là lên từ này đấy cao một chút nó về cũng gần gần như như giá của nó đây chẳng hạn lên từ đây đáy thì chúng không tính được rồi đúng không thì rõ ràng nó lên bao nhiêu thì nó cũng gần về và nó cũng về tương ứng tại vì cái cổ phiếu này theo chu kỳ mà vậy chúng ta cứ nhìn thấy chu kỳ của nó này kể cả chu kỳ lớn như này lên nó cũng về vậy bây giờ chúng ta đang thấy rằng là nếu cổ phiếu này nhá bây giờ giả sử là cổ phiếu này cho rằng nó rất là tích cực đi rất là là, là xuất sắc đi thì nó phải về đến đây đúng không ạ các bạn thấy đồng ý không ạ nó về đến đây đúng không đấy là trong trường hợp chúng ta gọi là rất xuất sắc đi tốt lắm đi nó về đến đây vậy nếu về đến đây thì để nó lên được cái chu kỳ lên xu mới thì nó phải mất bao nhiêu lâu ạ nếu về để đi theo một chu kỳ mới theo một xu mới nó phải mất bao lâu các bạn biết là một cổ phiếu để nó tích lũy để nó đi được lên trong một số tăng này nó phải nhiều năm nhiều tháng nó không lên được cái tội gì chúng ta phải mua ở vùng này để làm gì thời gian mất chi phí cơ hội mất bao nhiêu thứ sức khỏe tinh thần sức khỏe vật chất thậm chí là gì ạ mua cổ phiếu này lâu quá gì ạ có nhiều gia đình dẫn đến gì ạ ly hôn về cái việc mà mua cổ phiếu bị thua lỗ nên chúng ta phải hiểu đơn giản là gì ạ nắm cổ phiếu nhưng đây là chúng ta gọi là tích cực nhé còn nếu trong trường hợp mà nó không tích cực thì nó sẽ rơi xuống tận đây này. bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment comment cái comment số Ờ, số 10 cái nếu anh chị em hiểu điều này comment số 10 cả tại vì đây chúng đang nói về sự thật chứ không nói về gì ạ mang tính chất rằng là uh, đầu tư mà cứ nghe hôm nay Dũng cũng đọc một cái thông tin ngày nào có cái thông tin là một cái cái app của PVS ngày nào nó gửi cho cổ phiếu ngày nào cũng gửi cho cổ phiếu nhưng nếu mà mua cổ phiếu trong cái cái app của đó chắc là đứt kiểu dịnh đứt không biết là anh chị em nó có được nhận cái cái cái gửi cái cái cái thông tin từ cái app của cổ phiếu như công ty chứng khoán PVS họ nó nó rơi luôn ạ à. nên nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mua cổ phiếu này theo khuyến nghị của chuyên gia này có lẽ là gì ạ à? lại đứt tiếp và cái cổ phiếu này thế bây giờ đặt đặt ra câu hỏi này bây giờ chúng ta phải phân tích về cơ bản đi à, chơi cơ bản cho nó nó máu á thế bây giờ chúng ta phân tích cơ bản cổ phiếu này vậy cơ bản cổ phiếu này bây giờ nhá theo anh chị em là cơ bản cổ phiếu này yếu tố nào để cho cổ phiếu này tăng lại tăng được đúng rồi bạn Nguyễn Linh này bán có học lãi hơn nhiều đúng không đấy thì theo các bạn là học thì nó mới thành công được hay là không học để đi phím hàng mới thành công được à, đấy theo các bạn nào ạ là Nguyễn ờ, học để để để đầu tư thành công hay là đi phím hàng mới thành công ạ đấy nếu các bạn đã học rồi thì có thể comment ờ, cho bạn Nguyễn Ngọc Ngọc Linh đấy vậy nếu mà chúng ta gì ạ à? phần lớn là chúng ta đi phím hàng là để đến thời điểm này là đứt rồi chắc chắn là đứt rồi đứt 100 phần trăm chứ không phải là 90 phần trăm nữa đấy thì các bạn bạn phải đấy là các bạn tự tự phân tích từ tại vì bạn này bạn chưa đi học nên là không biết đấy thế thì hoặc là bạn ờ, đi học ở đâu đó bạn bị thua lỗ nhiều nên không biết nhưng nhưng đấy nếu mà học của đi đi chắc chắn là sẽ không xảy ra tình trạng này đúng không đấy thế thì ở đây chúng ta thì này thế bây giờ câu câu chuyện ở đây này nó có thể xuống đây nhưng bây giờ câu chuyện là chúng ta lý do tại sao cơ bản nhé cổ phiếu này nó lên được là do gì ạ do có phải là cổ phiếu này lên được do là à, ngân hàng tăng do thép tăng do bất động sản tăng không ạ và những cái cổ phiếu này nó tăng thì dẫn đến gì ạ phí giao dịch nó tăng phí giao dịch tăng margin nó tăng sau đó người ta lại tự doanh vào các cổ phiếu nếu tăng nên cổ phiếu này nó tăng bởi vì nó hưởng lợi từ phí giao dịch này nó hưởng lợi từ margin này nó hưởng lợi về gì ạ à? à, tự doanh này thì nó tăng ầm mầm như này bởi vì chu kỳ thị trường tăng hôm qua các bạn học về chu kỳ thị trường các bạn biết rồi ạ chu kỳ thị trường nó tăng thì nó tăng còn bây giờ chu kỳ thị trường giảm thì ông margin ông tức là cái ông margin cũng giảm sút ờ, chúng ta phải trả nhân viên này cái hệ thống mặt bằng của các hệ thống như SSI mất rất nhiều tiền mặt bằng thứ hai là phí giao dịch nó giảm tại vì trong thời gian vừa rồi thì anh chị em để ý VN Index này nó giảm phí giao dịch giảm cái lượng quay vòng nó giảm đáng kể làm sao có lãi được đúng không làm gì có lãi được cái thứ hai là mới ông tự doanh thì đứt hết rồi tự doanh nắm giữ cổ phiếu là đứt nên tổng tài sản nó giảm vậy tổng tài sản của cái cổ phiếu này nó giảm thì làm sao cổ phiếu lên được mà về đầu tư dài hạn đấy các bạn đầu thế đầu tư dài hạn thế thì đầu tư dài hạn là đứt nha thế này là đứt bởi vì nắm giữ là chết và cái cổ phiếu này mà mua thì Dũng thấy là hơi nực cười KDH thế bao nhiêu bạn đấy là cổ phiếu KDH mua được cười nếu bạn nào thấy mua được cười comment số 4 đấy cổ phiếu KDH này mua khuyến nghị mua nhưng Dũng thấy là hơi bị nực cười ở đây Dũng không muốn nói là cái câu chuyện này là gì ạ bất động sản lúc này tại sao lại là mua được nhỉ bất động sản bây giờ thứ nhất là cái những cái cổ phiếu này này một là gì ạ nó gần như là nó tức là chu kỳ tăng của nó dòng tiền rẻ nó đã kết thúc rồi chu kỳ tăng dòng tiền rẻ nó đã kết thúc từ lâu rồi mà thứ hai là cổ phiếu này nó, nó lên được nó phải tích lũy một thời gian mất bao nhiêu tháng từ năm 2018 19 20 mất một khoảng thời gian 3 4 tháng à, có phải 3 4 tháng phải mất hở một năm hai năm thì nó mới tích lũy đủ hai năm các bạn ạ cái điều thứ hai là tiền rẻ đã hết thế bây khi mà tiền rẻ hết mà chu kỳ này bị vay ngân hàng không cho vay đúng không vay ngân hàng không cho vay tiền lại lãi suất tăng tăng lãi suất tăng tăng đúng không lãi suất tăng tiền rẻ đã hết và cái gì nữa ạ bây giờ khi mà cổ phiếu này á nó giảm thì vấn đề là vay tiền ngân hàng dựa trên cổ phiếu này ngân hàng sẽ làm gì các bạn biết không ạ khi người ta dùng cái cái cổ phiếu này thế chấp ngân hàng á để vay á thì bây giờ nó giảm đến ngân hàng là gì ạ bắt phải nộp tiền vào lấy đâu tiền mà nộp nên họ bán cái cổ phiếu ra giống như FLC ấy nộp tiền vào thế chấp ngân hàng bây giờ không lấy được người ta phải bán thế chấp ra tiếp theo là gì ạ à? tiếp theo là cổ phiếu này nó có trái phiếu bây giờ trái phiếu thì bây giờ phát hành cổ phiếu thì bây giờ giống như là cổ phiếu DG phát hành đầu tiên giá 30 đúng không DG đấy ạ đầu tiên là phát hành giá 30 là phát hành giá ở phía trên trời này sau đó thì gì ạ à? không ai mua phát hành giá 20 bây giờ không ai mua 20 nữa thì phát hành giá 15 và gì ạ à? tự hội đồng quản trị quyết định chứ không phải là ai quyết định nữa tức hội đồng quyền trị quyết định là tao sẽ thành giá 15 và chúng mày phải mua không mua thì tao sẽ bán vào đầu anh chị em nào biết cái cái này thì comment số 5 đấy tức là bây giờ công ty sẽ đưa ra phát hành với giá 15 các anh không mua cũng phải mua nếu anh chị em nào muốn nắm giữ dài hạn thì vẫn phải mua và khi phải mua thì các anh không mua thì à, họ sẽ mang ra họ mua lại mua quyền họ bán lên đầu cho chúng ta thế thì chúng ta sẽ gì ạ đầu tư gọi là gì ạ đấy thì các bạn gì đấy vừa bảo là không có kiến thức thì đấy các bạn mua các bạn đầu tư cổ phiếu giống như vậy đầu tư cổ phiếu giống giống như kiểu như là chả biết khi ờ, nói kiểu gì nữa nhưng cái kiến thức này mà Dũng dạy cho cái bạn lớp 6 tuổi lớp 6 là bạn có thể hiểu được bạn nha dạy cho lớp 6 là hiểu được nên ở đây các bạn biết rằng là họ mua quyền thì họ lại bán vào đầu chúng ta thì đấy là như vậy thế thì câu chuyện ở đây là thì cổ phiếu này đang trong trend đi xuống và trend đi xuống chu kỳ thì chưa biết là khi nào kết thúc mà bảo mua ở đây đầu tư dài hạn vậy bạn biết rằng nếu giá 25 và một thời gian nữa nó xuống khoảng độ 15 thì bạn biết rằng bao lâu nó mới lên được 25 không ạ bao lâu nó mới về 25 không ạ đấy thế thì giải cứu cổ phiếu thực ra mang nếu có tiền là mang về để tặng cho bố mẹ cần gì để giải cứu các bạn ạ bạn Trần Cường ạ nếu mà có tiền á về làm từ thiện cho anh em ở đây anh em nào thiếu thì bảo bạn Trần Cường này kia cho ít tiền giải cứu như thế nó vui còn bây giờ giải cứu cái nhóm này thì là chết à thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái cổ phiếu nó đang trong lao dốc này chu kỳ đi xuống này thì mà chúng ta cứ bắt rau rơi để đầu tư dài hạn thì cái điều này nó cũng không biết các bạn nghĩ nào nhưng đây là cái gì ạ đầu tư nó gọi là vô lý đấy Dũng đầu tư khoảng 14 15 năm rồi 14 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy rằng là mua cổ phiếu dạng này có thành công cả đấy bạn nào mà chứng minh cổ phiếu này mà mua dạng cổ phiếu này thành công cũng cho tiền đấy đấy là cái câu chuyện như vậy bạn chứng minh là mua dạng cổ phiếu này thành công có thể ngày mai nó hồi chút ngày kia nó hồi chút nhưng về cơ bản mua dạng này là sẽ mất tiền còn bây giờ thỉnh thoảng nó hồi một chút thì bây chúng ta không tại vì chúng ta biết là ngày mai nó hồi đấy khả năng ngày mai thị trường hồi và như bạn đã hiểu rõ được cái việc ạ à. vậy một cái bài báo rất là đẹp như này mà chúng ta lại khuyến nghị mua như này không biết là đây Dũng không có ý định ờ, với bạn này nhá Dũng không có ý định bạn này nhưng rõ ràng là đây chúng ta thấy là khuyến nghị như này đang có vấn đề nếu bạn nào đồng ý cái việc này comment số 10 cả cái khuyến nghị nó đúng hay sai không cần quan tâm nhưng cái quan trọng là khuyến nghị như này là gì ạ là nhà đầu tư mua vào là lỗ nặng và lỗ nặng là gì ạ lỗ nặng là mất tiền mất tiền thì tiền của gia đình tiền của bố mẹ tiền của người thân tiền của bao nhiêu thứ khác của chúng ta có phải tiền của riêng ta đâu đúng không bao nhiêu tiền khác cơ mà thế thì ở đây chúng ta thấy là toàn bộ số tiền này mà chúng ta để đầu tư theo kiểu dạng cổ phiếu như này là chúng ta sẽ gặp rủi ro đây nó đang lao dốc như này tại vì nó là chen giảm thì nếu nó tăng nhé các bạn nhé nếu nó tăng này thì nó phải mất một khoảng thời gian rất dài để tái tích lũy đây thời gian rất dài để tái tích lũy nó không lên ngay được Đấy. Rất dài luôn, không thể nào lên được ngay. Nên bạn gặp những cổ phiếu đang lao dốc như này thì phần lớn chúng ta gì ạ? À? Sau khi bị thua lỗ thì chuyển sang đầu tư dài hạn. Nó có một nghịch lý là sau khi bị thua lỗ thì chúng ta chuyển sang đầu tư dài hạn. Chứ không phải là do chúng ta đầu tư dài hạn đâu, bởi vì sau chúng ta mới hôm trước một số bạn nhảy đầu tư cổ phiếu này ở trên vùng này và đầu nó là trend trend trend gì ạ? À? Nó là một xu hướng tăng dài hạn đã là cổ phiếu bất động sản thì chả có cổ phiếu nào trend dài hạn cả nó đã phân phối như thế này rồi mà cứ bảo trend dài hạn thì không biết là nghĩ gì và bây giờ chúng ta đang là trend dài hạn từ giá 28 bây giờ nó về 18 thì trend dài hạn ở đâu đúng không trend dài hạn ở đâu bây giờ 28 nó về 18 rồi chúng ta cần phải mất 10 giá tức là khoảng 30 phần trăm nó về đỉnh cũ vậy nếu mà 30 phần trăm để về đỉnh cũ thì chúng ta thấy là 33 phần trăm hơn 30 phần trăm đúng không nếu bây giờ anh chị em cứ lấy gì ạ và bây chúng ta thấy rằng là từ 18 này nó lên thì là là 50 phần trăm đúng không từ 18 lên lên bao nhiêu 28 30 là 50 phần trăm vậy điều gì nếu các bạn mua cổ phiếu từ 18 này này nó lên phía trên này thì các bạn lãi được 50 phần trăm các bạn sướng quá đúng không còn những đồng chí mà cứ mua ở trên đỉnh này để đứng tấn thì bao giờ nó hòa vốn bao giờ mới hòa vốn cái ông ở dưới này ông lãi 50 phần trăm hơn 50 phần trăm còn cái ông ở ở phía trên này ông ấy hòa vốn thì lúc này chúng ta gì ạ đấy thì câu chuyện nó là câu chuyện này ờ, còn một số bạn thì full margin thì à, thì kệ bạn mình chẳng chưa quan tâm đến full margin này ở đâu ạ à. mình sẽ phân tích về thị trường để chúng ta nhìn thấy rằng là thế bây giờ chúng ta xem à, đấy là cái câu chuyện chúng ta đang nói về cái cổ phiếu xem mà còn thông tin gì khác đúng không ạ chúng ta phải xem có chút thông tin nữa nữa không đấy đây cái thông tin ở trên cái tờ báo này nhá đấy bây giờ chúng ta xem thông tin nhỉ, lực cầu dâng cao hồi phục cái này hay là cơn ác mộng của cái chỉ số này nên chỉ số này bản thân là cái cổ phiếu này nó đang chu kỳ giảm khá là sâu rồi nó là chu kỳ giảm rồi nên bạn thấy là chu kỳ giảm rồi mà, mà chúng ta mua thì cổ phiếu này khủng hoảng là đương nhiên rồi nó chu kỳ giảm nên chúng ta cũng không thể phải bàn tán một cổ phiếu chu kỳ giảm thì nó phải giảm thôi à, ở đây chúng ta sẽ còn à, rất nhiều các thông tin khác nữa nhưng có thể sẽ có những công còn những cái việc mà đây chúng ta thấy là cái này chấn an nhà đầu tư nào chấn an nhà đầu tư chúng ta thấy là bác quyết có chấn an nhà đầu tư không chúng ta tân hoàng minh có chấn an nhà đầu tư không họ chấn hết mà đúng không và làm gì bác quyết bị bắt làm gì trong cuối cùng chấn an mà bây giờ cổ phiếu flc hết chấn an chưa lần này là hết chấn an đúng không bây giờ không bán được rồi rốt điếc là không bán được rồi thì chấn an gì nữa nên khi mà cổ phiếu mà nó gặp những vấn đề này thì chúng ta nên đừng nghe chấn an gì cả nên gì ạ à, dừng thoát tại vì nó có vấn đề là cứ tạm thời thoát ra thoát sạch đấy đầu tiên là chúng ta này cơ hội nào trong thời gian lãi suất tăng thế thì ở đây các bạn thấy là thực tế các nhà đầu tư dài hạn người ta sẽ thấy là cái lãi suất tăng này tạo ra khủng hoảng kinh tế họ sẽ mua đầu tư giá trị ở đoạn này nhưng đầu tư giá trị thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu chúng ta đầu tư giá trị ở trong giai đoạn này thì chúng ta mua được cổ phiếu để làm gì một là cổ đông chiến lược là nếu chúng ta là cổ đông chiến lược thì chúng ta đưa gì ạ sản phẩm đưa dịch vụ chúng ta vào đây ok còn nếu chúng ta là đầu tư giá trị mà không có được cổ đông chiến lược thì thực sự là chúng ta mua là chúng ta sẽ thì ạ chả được cái gì cả bởi vì cái cổ phiếu này chúng ta không biết được thông tin không nắm rõ được ngọn ngành bên trong cổ phiếu nào mà chúng ta mua mà chúng ta kỳ vọng mất rất nhiều mất rất nhiều cái gì ạ cái công sức tiền của chúng ta khi mà chúng ta đầu tư giá trị Dũng sẽ làm một cái video về chủ đề đầu tư giá trị à, đây chúng ta thấy là còn rất nhiều cái thông tin khác nữa nhưng có lẽ chúng ta quay trở lại cái bức tranh ban đầu thị trường bây chúng ta sẽ xem là thị trường ở đây bây giờ chúng ta phân tích uh, xem lượt qua một lượt đây là Dũng uh, đưa ra một lượt đây là sự KSB KSB thì chúng ta thấy là đây gặp hỗ trợ kéo lên còn lên được hay không thì chúng ta nhìn này đây là sàn sàn sàn những cổ phiếu mà rơi thẳng đứng như này đây rơi thẳng đứng như này hồi không đáng bao nhiêu nhá rơi thẳng đứng này nó hồi không đáng bao nhiêu rồi rơi thẳng đứng này hồi không đáng bao nhiêu nên vậy những cổ phiếu mà rơi thẳng đứng này mà hồi chúng ta làm gì ạ thôi tạm thời tránh xa nó đúng không rơi thẳng đứng như này hồi không được bao nhiêu cả tại vì sàn nhà tôi lỗ ở đây là khá nhiều rồi nên các bạn nên tránh xa NT2 cũng nên tránh xa bởi vì cổ phiếu này đây là những nền tích lũy rất là đẹp rồi nó lên lên đây lên lên đây nó lao rộng quá lớn thì nó gãy gãy rồi thì không có cơ hội về đây nữa lần trước dũng có chia sẻ là nếu cổ phiếu này nó siết chặt ở đây này thì nó có cơ hội lớn nhưng bây giờ nó hỏng hết rồi nó hỏng hết rồi thì chúng ta phải thoát thôi và chúng ta có thể thấy MBB MBB thị trường giảm mạnh thị trường giảm cuối phiên cũng giảm chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này giảm cổ phiếu này giảm đây có thể giảm nhưng MBB cũng giảm thì cơ bản là cổ phiếu này đang về cơ bản là tốt hơn chúng ta cứ nói về tốt hơn đã còn tốt hơn như nào chúng ta chưa biết DG thị trường ờ, hôm nay giảm chút nhưng DG giảm mạnh lại mạnh hơn đang xấu hơn cổ phiếu này đang phát hành với giá 15 tới đây phát hành giá 15 à, ờ, hình như trong tháng 10 á và các bạn không mua nó sẽ ép các bạn phải mua các bạn không mua nó ép phải mua và các bạn biết là nó đang thiếu vốn trầm trọng ở đây nếu mà thứ mấy là đây nó tốt nó không phát hành thực ra nó đây nó phát hành một lượng lớn rồi cho nhà đầu tư ăn no rồi còn khi mà nó đang đi xuống như này thì các bạn biết rằng là cổ phiếu nó đi xuống như này cho các bạn một kịch bản các bạn nhìn thấy là BMC đấy, các bạn nhìn nhá đây đây là cổ phiếu các bạn nhìn thấy đây đây các bạn nhìn thấy chưa thích chưa BMC đấy đấy nó giống như này này đấy nó sẽ giống như này bạn nhìn thấy chưa nó lên như này, này nó giống như này nhìn thấy chưa tất cả nó kiểu dạng như này và có thể thỉnh thoảng nó có xong nữa như nằm im bởi vì nó phát hành giấy khi mà phát hành giấy nhiều quá khi mà năng lực nó không có thì nó dẫn đến như này và chúng ta thấy là mỗi một lần nó lại tiếp tục về như này thì chúng ta thấy là sau này DG nó cũng lại trở thành những kịch bản như này thế thì một số bạn ấy bảo là ô và thực ra chúng ta nhìn thấy nó như thế còn gì nữa bạn thấy không ạ nó như thế mà đấy thì kịch bản này bao nhiêu bạn đã thấy là đang được vẽ từ lâu rồi ạ thế con gái chủ tịch mua bây giờ chúng ta đặt đừng có tin cái điều này có phải lần trước ông phát hành giá 20 thông bán giá này không giá này sau đó ông bán hết ở phía trên này đúng không bạn nhớ như này bản thân là họ đã bán hết ở đây rồi khi họ bán bây giờ họ lãi được hàng ừ, hai ba mươi nghìn tỷ rồi khi họ hai ba nghìn tỷ rồi thì họ dùng hai ba nghìn tỷ để mua đấy đây một chút có vấn đề gì đâu họ họ bán các bạn nào lên file các bạn sẽ nhìn ra là họ bán hết ở đây rồi họ bán hết ở đây rồi các bạn còn nào có nhìn thấy không ạ họ bán hết ở đây rồi thì bây giờ nó xuống họ có mua thêm một chút có vấn đề gì đâu bây giờ lãi nhiều nghìn tỷ rồi nhiều chục nghìn tỷ rồi thì xuống đây mua một chút thì vấn đề đâu ạ đấy thế thì nếu mà con này mà, mà nó lởm thì họ của nó sẽ là lởm bất động sản lởm thì cả họ nó sẽ lởm các bạn nhá nên ở đây chúng ta nhớ là một cái thằng lởm nó đi xuống thì cả họ nó đi xuống tại vì nó theo ngành nên ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà cổ phiếu đã đi xuống này còn mua giá bao nhiêu thì nó không quan trọng nữa bởi vì nó sẽ nằm ở đây mất một khoảng thời gian rất dài đấy bạn mua bao nhiêu quan trọng nữa mà nó nằm ở đây rất dài và khi nằm đây rất dài thì bạn biết điều diễn ra nếu cổ phiếu này đang giá 20 và bây và nó chia 15 các bạn biết rằng nó sẽ giảm bao nhiêu ạ Chúng ta tiếp tục phân tích Vietcombank hôm nay khỏe hơn thị trường. Techcombank cũng hôm nay không giảm, cũng có lực cầu nhưng tương đối nhỏ. Và dần dần chúng ta sẽ có để phân tích từng cái cổ phiếu một trong cái nhóm này. Tiên Phong Banh thị trường giảm nó cũng giảm ít hơn và trong đó BVH giảm mạnh hơn chứng tỏ nó đang yếu hơn thị trường. Chúng ta có CKG CKG cổ phiếu nó đang là đỉnh nhé các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nó sẽ rơi tự do nếu các bạn nào là đừng có mua cổ phiếu này chúng ta đang đứng tấn ở phía trên này mất rất nhiều thời gian đấy mất thời gian chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều này tương tự như vậy những cái cổ phiếu này cổ phiếu này là cổ phiếu uh, nó cũng đang tái tích lũy nhưng uh, về cơ bản thì những cái khối lượng lớn này lên nó không lên được nên nó cũng chưa thể là đi ra được BMI đang yếu hơn thị trường thị trường ờ, hồi phục nhưng nó giảm mạnh hơn chúng ta thấy SSI đang yếu hơn thị trường thị trường giảm nhưng nó thị trường hồi đôi chút nhưng nó giảm mạnh hơn đây đây là quá trình giảm mạnh hơn nên khi mà nó hồi đây nó gặp những vùng này là rất khó lên chúng ta thấy VND tương tự như vậy thế DXG nó cũng giảm sâu hơn thị trường vậy chúng ta nhìn hàng loạt các cổ phiếu thì chúng ta thấy giảm sâu hơn thị trường và nhưng tuy nhiên chúng ta nhìn về cái chỉ số vn 30 thì chúng ta thấy điều gì diễn ra này các bạn có hiểu cách phân tích không ạ khi mà nhìn chỉ số vn 30 thì chúng ta là hôm qua giảm hôm trước giảm rất mạnh trong hồi thì đây chúng ta nếu anh chị em là học thì chúng ta gọi là đây gọi là SO SO S2 tức là đã có dòng tiền lớn tham gia vào dòng tiền lớn tham gia vào hôm qua giảm rất mạnh nhưng nó không có gì ạ nó vẫn có tiền tham gia vào giảm mạnh nhưng vẫn có tiền tham gia vào bởi vì khối lượng nó vẫn lớn khối lượng lớn nên dòng tiền lớn này xong giảm mạnh có khối lượng tham gia vào chúng ta nhìn ạ đây là khối lượng tham gia vào thì có dòng tiền lớn nhưng cái cái chúng ta gọi là nếu bình thường chúng ta là đã có một cầu tham gia vào vì khối lượng nó vẫn lớn và chúng ta nhìn thấy ở đây này hôm nay tăng rất mạnh vào đầu phiên sau đó cuối phiên giảm thì khối lượng ở đây nó cũng ở lớn ở đây chúng ta gọi là cũng có dòng tiền lớn tham gia vào vậy dòng tiền lớn tham gia vào ở đây thì chúng ta thấy là đây là những cái tín hiệu cho chúng ta biết là có dòng tiền có dòng tiền đầu tín hiệu đầu tiên là có dòng tiền đấy ạ vậy ở đây cái cái câu chuyện này để các bạn hiểu rõ rằng là uh, sẽ có một số các bạn lưu ý là các bạn đây dũng có một cái cảnh báo các bạn ở trong đoạn này thời điểm này là thời điểm của gì ạ tất cả các gì ạ các chuyên gia sẽ nói về phái sinh chuyên gia sẽ nói về phái sinh không biết là bao nhiêu bạn đã thấy là các chuyên gia đang nói về phái sinh và đang khuyến nghị chúng ta mua phái sinh thời điểm này comment số 1 ạ và tất cả cái đợt giai đoạn trước thì rất nhiều học viên của đi càm chu kỳ lãi rất là lớn nhưng bắt đầu chuyển sang phái sinh đang lãi ba bốn trăm phần trăm chuyển sang phái sinh âm ngược lại luôn đang lãi lợi nhuận từ đầu năm đến gì ạ à, cuối năm lãi hàng ba bốn trăm phần trăm sau đó trời chuyển sang đầu tư phái sinh âm luôn ngược lại âm luôn ngược lại chứ không phải là gì ạ à? âm luôn ngược lại tức là âm luôn tổng thể và đến bây giờ thì chúng ta đang thấy là mọi người đang khuyến nghị đầu tư phái sinh này và họ bắt đầu làm gì ạ à? họ bắt đầu khoe tài khoản của những người đầu tư thành công cái điều này anh chị em có nhớ là dũng đã nhắc lần này chưa ạ anh chị em nó có ai có nhớ là dũng đã nhắc lần này là bắt đầu đầu tư phái sinh là bắt đầu chết nặng không ạ chết nặng đúng không đây là chết nặng luôn này rất nhiều người đã bị bị thua lỗ nặng ở vùng này và đến này thì chúng ta đang gặp một cái cảnh báo là gì ạ nhà đầu tư lại đang bị thế thì hỏi câu hỏi là cái, cái người người ta khuyến nghị chúng ta họ có đầu tư không ạ theo các bạn họ đầu tư cái này không ạ cái người khuyến nghị chúng ta họ có đầu tư đây không ạ đấy các bạn là họ không đầu tư đâu ạ họ không đầu tư đấy khoảng 98 phần trăm là họ không đầu tư thậm chí là 100 phần trăm là họ không đầu tư thế mới lạ họ sẽ không đầu tư nhưng ở trong phái sinh này nó có một cái gì à vì giao dịch nó liên tục nên phí giao dịch ở trong phái sinh này nó rất là lớn bao nhiêu bạn biết điều này comment số 2 tức là cái phí giao dịch ở trong cái đợt phái sinh này rất là lớn nên họ sẽ khuyến nghị mua bán liên tục và tổng thực sự tổng thực sự của ta chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ gì à, bị thua lỗ nặng này và chúng ta có bao nhiêu và tất cả những nhà đầu tư bị cháy tài khoản này đều cho trò chơi phái sinh này cả nhà đầu tư bị cháy tài khoản là đến từ trò chơi vệ sinh này chứ không phải là trò chơi đầu tư chứng khoán này chứng khoán này thì một số anh chị em là mua theo kiểu gì ạ mách nước của các chuyên gia nên nắm giữ dài hạn thì dẫn đến mất tiền thôi còn thực tế là chúng ta nếu chúng ta tự ra quyết định thì chúng ta không bị làm sao đâu thế thì bây giờ chúng ta thấy là tại sao chúng ta nói điều này để các bạn có thể hình dung được cái nếu mà trong giờ thị trường nó xuất hiện như này thì chúng ta hình dung được cái điều gì không ạ các bạn có hình dung được gì không ạ các bạn có thể comment không ạ nếu chúng ta đang sọt thế này chúng ta hình dung được điều gì không ạ giả sử những phiên này chúng ta đang sọt anh chị em có hình dung được điều gì không có hình dung được điều gì không ạ thì comment cái đang sọt này rơi này và nếu cái hiện tượng này xảy ra này không phải cắt sọt mà để qua đêm thì nó có thể xảy ra cái tình trạng này kéo lên bạn nhìn thấy chưa tức là kéo cái đợt giảm sàn sàn và bắt đầu nó kéo lên cuối phiên ép như này thì hôm sau nó có thể tạo ra cái sự kéo lên như này thì cháy hết tài khoản luôn bạn thấy không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này dũng đã cảnh báo các bạn điều này các bạn có thể comment nhé tức là khi một cổ phiếu đã giảm sàn liên tục như này mà cái phiên kéo như này thì có thể nó sẽ tạo ra phiên kéo như này dẫn đến gì ạ và nhiều khả năng nhé nhiều khả năng cái phiên hồi phục đầu tiên có thể diễn ra vào phiên này hay chính là phiên này phiên ngày mai Dũng đang nói là nhiều khả năng nhé không phải tất cả các bạn có phải đồng ý không ạ tức là đây là mình đang là dự đoán thôi không phải là cái này là cái đúng 100 phần trăm nhưng nó khoảng độ 7 70 phần trăm là cái thị trường nó sẽ hồi mạnh vào phiên ngày mai và khi thị trường hồi mạnh vào phiên ngày mai thì tất cả những cái đầu tí mà sọt tay là đi hết luôn đi viện hết luôn và chúng ta không biết điều gì diễn ra với với nhà đầu tư như vậy đâu thế thì đây là mình làm này để cảnh báo nhà đầu tư chứ không có ý gì khác tại vì những video này là các bạn thấy là Dũng chia sẻ để cảnh báo nhà đầu tư còn các bạn mà không thấy vui một là Dũng nói về lợi ích các bạn đang vi phạm tức là cái nói bị vi phạm lợi ích của bạn các bạn mấy gì ạ cái cú thôi chứ còn thực tế là gì ạ Dũng đang nói chia sẻ cái này là cái thật sự thật sự thật là như vậy bản thân là người trước mình đầu tư vệ sinh có giai đoạn mình đầu tư sấy sinh mình cũng không biết tại vì nó giao dịch nhanh quá đầu tư cơ sở rất là tốt nhưng đầu tư vệ sinh là chết đầu tư phái sinh là gì ạ tại vì nó nhanh quá mình không không không không đầu tư và cái việc mà gì ạ mà mình uh, xoay sở không kịp mà các bạn nên gì ạ nên là chốt lời chốt lời ngay còn để nó dao động lớn đấy là kinh nghiệm của mình kinh kinh nghiệm lớn là sau khi như này thì nên gì ạ chốt lời và nếu ngày mai mà có lệnh chúng ta vào tiếp còn nếu mà chúng ta cứ để một số bạn thì để từ đầu đến cuối thì để để đầu cứ đến cuối kiếm được lợi nhuận nhưng sau nó hồi thì rất mất rất nhanh lo hay không chưa biết nhưng đây đây là Dũng đang có cái khả năng nó sẽ xuất hiện những phiên này đỡ cung rất mạnh bởi vì nó xuất hiện ba phiên khối lượng lớn này ba phiên khối lượng lớn trên biểu đồ tuần mà có những phiên khối lượng lớn liên tục như này thì nó có xu hướng là hồi đấy nếu các bạn nào gặp thì các bạn thấy chính xác là mình chia sẻ tất cả cái điều này các bạn có thể tham khảo tất cả những cái video ở đấy thì các bạn thấy đây là gì ạ đây là những cái tín hiệu vậy tín hiệu mua phái sinh như này là anh chị em sọt là chết đấy nha cái xác suất sọt là thu lỗ rất cao nên khi mà thị trường nó bắt đầu hồi phục nếu giả sử nha các bạn nha nó có thể xuất hiện như phiên này có thể xuất hiện đây là phiên giống như này thì nó kiểu gì nó cũng test lại test lại kiểu gì nó cũng test lại Dũng lại tiếp tục chơi thị đầu tư kịch bản khác và kiểu dịnh thế lại có thể ngày mai giảm tiếp nhưng hiện tại thì ừ, Dũng vẫn đưa ra kịch bản này giống như hôm trước là đưa ra kịch bản này là nếu trong hợp test lại đây thì nó cần phải sự xác nhận gọi là bùng nổ theo này còn nếu bây giờ ngày mai nó hồi phục tất cả cái này những cái phiên thứ nhất này nó được thay đổi liên tục và có thể ngày mai lại xuất hiện phiên thứ nhất ở đây chính là cái câu chuyện của các bạn nào học ở William O'Neill các bạn sẽ thấy rằng là cái phiên bùng nổ theo đà cái phiên xác nhận đáy này nó xuất hiện liên tục ngày mai có thể phiên sẽ phiên xác nhận đáy đầu tiên sau đó thì test test giống như này kiểm tra test và chúng ta sẽ đợi đợi quá trình bứt phá và chúng ta có thể lướt sóng ngắn thế thì nếu trong trường hợp mà đúng theo kịch bản này bứt phá lướt sóng ngắn thì các bạn theo dõi sát diễn biến video tiếp theo của DVD tại vì bây giờ mình không thể khuyến nghị các bạn mua bây giờ được bởi vì nó chưa có phiên xác nhận chưa có phiên test mình chỉ biết là mình dự đoán cái điều này thôi ạ mình dự đoán là cái điều này thôi và cái dự đoán này khả năng là cao mình thấy nghĩ là nó cao bởi vì nó đang có gì ba cái phiên này phiên thứ nhất là kéo lên khối lượng lớn phiên thứ hai là đạp sử dụng cái thông tin thực ra thông tin nó chả có thông tin gì đâu ạ mọi người đi tìm lỗ thì bắt đầu mọi người đi lôi thông tin ra để để để để, để giải thích thôi khi mà lỗ cái thì bắt đầu báo chí nó đi tìm các thông tin ra để giải thích cái cái cái chai cái lọ thôi còn thực tế là gì ạ nó cái thông tin nó chỉ là cái giải thích cho chúng ta thôi và hôm nay chúng ta là kéo từ đầu phiên cuối phiên đạp như này thì chúng ta thấy là cổ phiếu nếu trong hợp nhiều khả năng nó sẽ hồi vào ngày mai đấy nhiều khả năng nhé nhiều khả năng hồi vào ngày mai và khi tại vì nó nó kéo khối lượng lớn như này nhiều khả năng hồi ngày mai sau khi hồi ngày mai mà nó test lại nó test lại thì cái việc xác nhận nó sẽ là gọi là cái xu hướng hồi ngắn thì một số bạn thì hỏi Dũng là một vài cổ phiếu có nên bán hay không thì Dũng bảo nếu bây giờ chúng ta đang giảm thì cứ nên bán còn sau này đây là cái lý do các bạn nhé các bạn một số bạn hỏi là có nên bán hay không thì Dũng bảo nên bán thì ở đây chúng ta sẽ biết rằng lý do tại sao các bạn nên bán chẳng hạn đây chúng ta lấy một cái câu chuyện của một bạn đây là gì ạ NKG NKG cái bạn này là mới tham gia vào chương trình của Dũng thế thì bây giờ bạn này giả sử đang giữ NKG NKG so với các cổ phiếu khác thì đang yếu hơn như là so với cổ phiếu Vietcombank đang nhiều hơn so với cổ phiếu như hôm nay chúng ta thấy là như là ACB chẳng đấy thì nó, ACB hôm nay giảm mạnh hơn à đấy, thì ACB nhé ACB hôm trước giữ được khá tốt hôm nay giảm mạnh hơn à, chúng ta có thể so sánh với MB đi MB thì hôm nay cũng khỏe hơn thế thì ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu nó đang khỏe hơn so với cổ phiếu nào thì rõ rõ ràng là gì ạ nếu cái phiên mà bùng nổ theo đà vào những phiên tới này sau khi những phiên tới giả sử như trong trường hợp cổ phiếu đây là nó đạp này nó ép không ai bán ra thì trong trường hợp chúng ta là nó lại tiếp tục hình thành cái bị dạng này sau khi nó có thể ngày mai hồi có thể nhé thì nó chúng ta vẫn phải đợi xác nhận nó hồi và nó sẽ test lại nó bùng nổ theo đà ở đây vậy khi nó bùng nổ theo đà ở đây thì rõ ràng chúng ta sẽ biết cổ phiếu là mạnh nhất ở đây chúng ta sẽ biết là cổ phiếu nào mạnh nhất ở đây đấy biết cổ phiếu nào mạnh nhất ở đây nên bây giờ hiện tại hỏi cổ phiếu nào mạnh nhất thì mình không biết được nên lúc này chúng ta mua cổ phiếu mạnh nhất ở đoạn này thì gì ạ đấy mua nhà mới nhanh nhất ở đoạn này rồi nên đây là cái lý do các bạn hiểu rõ là bùng nổ theo đà đó là như vậy đấy ạ ok thế thì hôm nay chúng ta chỉ hiểu các bạn đấy là những cái cổ phiếu như chia sẻ nó đang kênh đi xuống này thì các bạn hạn chế giao dịch cái thứ hai là chúng ta cần phải đợi những cái phiên bùng nổ theo đà chúng ta mới mua còn nếu mà hồi như này chúng ta mua vẫn bị bị đi bị giảm như thường và lúc này chúng ta mua sẽ gặp rất nhiều rủi ro đấy thế thì ờ, với cái việc mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì cái cái khả năng nếu chúng ta đầu tư phái sinh mà chúng ta không hiểu rõ nha chúng ta không hiểu rõ à, thế nào đây đây là nếu các bạn nào đầu tư phái sinh hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái lệnh rất là quan trọng này trong phái sinh này bạn nhìn thấy đây là một cái lệnh quan trọng này. tức là sau khi người ta đạp phía trên này hôm nay chúng ta thấy là phái sinh kéo lên đến vùng kháng cự mạnh đấy kháng, kháng cự mạnh thì cái việc mà nó kéo kéo về kéo lên này kéo về thì rõ ràng nó đạp rất là mạnh xuống đây nhưng chúng ta nhìn lên nhớ này hôm nay nó có một cái lượng lớn hợp đồng đã được chốt rồi đây một lượng lớn hợp đồng đã bị chốt ở đây lượng lớn hợp đồng chốt rồi nha các bạn nhớ này một lượng lớn hợp đồng đã được chốt ở cái vùng này khi một lượng lớn hợp đồng đã chốt ở vùng này thì cái xu hướng giảm sâu của nó đúng rồi bạn nào hiểu rõ đây là cái quá trình nếu trong VSA người ta gọi là SOW2 SOS2 thì đối ạ nên nó đã có một lượng lớn người ta đã mua ở đây rồi thì cái việc giảm sâu thế này nó là khó bởi vì nếu anh chị em nào đầu tư với sinh hôm nay thì chúng ta thấy là nó cái phần này là phần gì ạ phần phần ờ, rất là là là phiên này rất là hay giả sử nếu bình thường chúng ta để một cái hợp đồng rất là lớn từ phiên này này đến phiên này chúng ta có thể có 100 triệu ở đây Đấy, nếu khoảng các bạn đầu tư khoảng độ 50 hợp đồng 5 60 hợp đồng thì từ cái điểm cao này đến điểm, điểm, thấp này, này chúng ta có thể được 5 6 60 10 triệu thậm chí là trăm triệu đây, trăm triệu đây. nhưng khi mà chúng ta đang có 100 triệu nó kéo lên này chúng ta mất luôn mất xóa toàn bộ số đó luôn Đấy, mất toàn bộ số đó luôn mà trong khi đó cái đoạn này biến động rất là lớn thì khi mà người ta đã ở đây chúng ta mới hiểu đơn giản là cái gì ạ các bạn nếu nhìn vào đây chúng ta thấy là big boy hôm nay tham gia hơi bị ác họ đã chốt lời nếu các bạn nào đầu tư vệ sinh thì biết hôm nay họ chốt lời rất là mạnh ở đây nên chúng ta thấy là động thái của dòng tiền lớn họ vào chốt lời thì các bạn đừng có gì ạ đừng có theo đừng có nghe sọt ở đây tại vì sọt đây là chúng ta ngày mai dễ dính đòn lắm trừ đi ngày mai có một cái tin gì nó xấu xấu đến mức là xấu hơn xấu khủng khiếp nữa thì cái này mình không dám dám chắc nhưng thực tế là đây về góc độ nào đó thì bản thân là người ta đã chốt chốt rất nhiều hợp đồng phiên này các bạn hiểu không ạ nếu các bạn hiểu thì có thể comment số 1 ạ tức là họ đã chốt hợp đồng đấy rồi khi họ chốt hợp đồng rồi thì cái khả năng gì ạ khả năng mà nó nó giảm sâu nữa thì cái điều này nó rất là thấp nên đây là cái phần để chia sẻ cho đôi chút cho các bạn hiểu rõ được là đầu tư thì chúng ta cần phải nắm rõ được phải tỉnh táo đây khi mà cổ phiếu nó long này nó có những khoảng trống như này nó giảm tiếp đây là tạo ra sự bán tháo nhưng khi nó lên rồi thì nó lại lên rất mạnh nên nếu anh chị em nào có ý định đầu tư sái sinh thì tốt nhất dừng tham gia bởi vì Dũng không biết là các bạn trình độ đến đâu nhưng về lời khuyên đầu tiên là như vậy còn sau này nếu mà Dũng có thời gian để chia sẻ tái sinh thì các bạn sẽ cần phải biết là nguyên tắc đầu tiên trong máy sinh đó là gì ạ là cần phải quản trị quản trị và lệnh lúc nào phải là, đặt lệnh tự động nha lúc nào phải lệnh tự động chứ còn lệnh thường là thua lỗ đấy thì uh, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại anh chị em vào video tiếp theo chúc anh chị em đầu tư thành công